you, baby. chilling when the rain. you some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. hay tập trung quay nè giờ mà nó cả lơ cái đúng không? Ngày mét. Nhớ cái ba đi. Chắc vâng. Chắc rồi. Ông mẹ thông mẹ tôi cho nè, đi bị quan rồi. Cái gạo mồi Cái mà Pi vậy Thương luôn ai vậy? Hả? Thương luôn ai vậy? Lơ bị kép luôn Ờ Thương luôn ai vậy?